rồi lời nói đầu tiên xin cho lòng phát tài gửi đến lời chào toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó mình sẽ cho anh em biết thêm về tài xỉu đây đây là một cái chén hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là về một cái chén cam chén cam nha anh em chén cam là chén camera đó để cho anh em chơi chơi cái này thì khó thua lắm nè đó anh em mình đã nhìn được hết cam màu đàng hoàng nha anh em đó đây một chén nè đây để cho anh em mình xem rõ hơn đó chén này anh em miền Nam hay chơi nè anh em miền Nam và miền Tây nè đó còn miền Trung và miền Bắc thì không có đâu nha anh em đây mình để cho anh em coi rồi còn cái đĩa thì đĩa nào cũng được nha anh em đó đĩa nào cũng được đây mình lấy đại một cái đó, mình để đây rồi, khi anh em mình đi chơi á nó sẽ kết hợp hai cái cái này á là một chiếc màn hình anh em xem tại sòng sới của người ta đó tại chỗ mình đang đánh đó nha anh em đó đây nè anh em mình chỉ cần gắn pin vào thôi là nó sẽ báo cho anh em ok chưa còn cái thứ hai á, là một cái màn anh em mình đánh từ xa nè đó anh em à, đang ngồi ở ngoài bắc hoặc miền trung đánh vào trong miền nam vẫn được cho anh em đó còn nó sẽ kết nối thêm một cái tai nghe từ xa nữa để cho anh em mình chơi được chưa để báo cho cái người đang chơi trong sòng đó. đó còn cái này là cái người ở nhà xem và báo nè rồi bây giờ mình sẽ bóc một bộ hộp để dạ đây mình bóc đại một bộ nè bỏ đây được chưa và giờ mình sẽ gắn pin vào nè mà trước tiên đó là mình sẽ bật từng cái màn lên cho anh em coi nha đây cái này á, quay cho nên là mình bật tại chỗ để cho anh em xem nè đó mình dựng lên để cho anh em thấy ok chưa rõ đúng không rồi tiếp theo mình sẽ gắn pin vào rồi gắn vào kết nối luôn này anh em ok chưa đây bắt đầu nè anh em đó anh em thấy đúng không đó mình để tay mình đây là anh em thấy rồi ok chưa anh em thấy mà đúng không giờ anh sóc nè rồi nhất nhất ok cho anh em hai cây đẹp trai đúng không dở nè xỉu ba cây tiếp theo nè rồi nhất nhất ngủ xỉu tiếp nha anh em dở nè ok chưa tiếp theo nè rồi lục lục nhị tài dở đó cái này thì dở trăm phần trăm tiếp theo nè rồi nhất tứ lục ok cho anh em nhất tứ lục dở nè tiếp theo nè rồi tam tứ nhất tam tới nhất anh em xỉu nha anh em dở nè được chưa tiếp theo nè rồi tam ngủ dở nè anh em tam ngủ ok chưa tiếp theo nè rồi nhị lục dở cho anh em coi nè tiếp theo nè rồi lục nhị tứ dở nha anh em em đúng không tiếp theo là mình sẽ test cho anh em là bốn cây này nha rồi tứ tứ dở cho anh em xem nè đó dở nè ok tứ tứ tiếp theo nè rồi ngủ nhị dở nha anh em tiếp theo nè cây thứ ba nè rồi nhị nhị tứ nha anh em dở nè đó tiếp theo nè rồi nhị ngủ ngủ đánh tài tắt tay cho mình dớt tắt tay cho mình dở nè đó mình sẽ tắt cái máy và nói với anh em đôi lời khi mà anh em cầm cái này đi chơi á, thì tự tin nha anh em đó chơi bao thua bao thắng chơi thoải mái luôn để ra đây rồi anh em đi chơi trong sòng sới thì đây cầm cho mình một chiếc điện thoại này thôi đó báo luôn tại chỗ còn những anh em nào á, không muốn vào trong sòng sới để cho một anh em khác đi vào thì chỉ cần một cái màn hình đánh từ xa đây nè đó là cái này là người ở nhà xem và báo cho anh em báo cho anh em là con gì đó nha anh em đó cái chén này cái chén gì cho anh em mình đánh tắt tay hoặc là có những anh em khác đó mình kè qua kè lại để chơi được chưa ngoài ra nhà lọc còn làm nhận làm tất cả mọi loại đồ cho anh em đó những cái đồ mà nó không có trên thị trường mình sẽ làm cho anh em luôn ngoài ra nhà lọc vẫn còn bán thêm tài xỉu sóc đĩa bài lá và bầu cua nha anh em tất cả mọi loại game trên mạng mình có thể hack công thức được cho anh em đó hack quy luật cho anh em đó game bầu cua tài xỉu và sóc đĩa trên sáp play đó anh em rồi anh em xem xong cái video này có vấn đề gì cứ comment hoặc là điện thoại để nói với mình ok chưa rồi mùa dịch này đã qua rồi thì chúc anh em thành công và từ anh em nào á xem xong á có cái gì á muốn lấy hàng hay cái gì hoặc là giá sĩ giá lẻ gì cũng được cứ điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp và đàm phán với anh em luôn ok chưa rồi chào tất cả anh em